di tengah natal ini தூங்க Ang तुम तरम तमन जिसु मनगबन मोननम tia bunyang tia itung ganang kilba jisul sani sinba jinam tia onan jinam tia itung taman ಸುಮನಗವ ಮೋನ ನಂಬಿಯ ಗುಯ ಮೋನ ನಂಬಿಯ ತುಂಗನಗೆ tanangi dong nam tu turte tanangi suna suye dong nam go pate punya gitu ngana tanangi dong nam tu turte tanangi suna suye dong nam go pate dile dinaling dile ayam 足以。